nhanh nhở địt mẹ đéo kịp trốn mùi ác kìa một đối về luôn mẹ không cả kịp trốn clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha anh em Mẹ cầu từ hôm nay à, dở trứng quá Hai con đều kẹt Ác à, chưa mùi toát tuyệt vời nhỉ em mồi thực chiến của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn mấy hôm nay sao kẹt cầu tứ suốt đấy Xong Ok nha anh em Clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn ai kết con bổi này cứ liên hệ số điện thoại của mình nhá ăn luôn con mái đi mẹ con trống căng cực em nhỉ mẹ em chưa kịp nấp hai anh em chưa kịp nấp đã bay về rồi rồi hai vợ Ôi giời Lại hai con ờ, quay ra tranh mồi <laughs> Tranh con mồi làm thằng chồng à ok đi thả lấy đem nào giờ con đầu tiên này cho xem con này cũng kẹt cầu tử nha anh em lát uh, lên uh, hai clip kẹt cầu tử của sáng nay luôn Được nào? đây anh quảng đường này ừ. anh quảng chỉ đi được này thôi Đây lên đây Lên này này Không đi dưới nước được Đi lên đây Đi người đi lên đây Cả hai em đều kẹt cổ tử hết Cứ gặp mồi thực chiến thì khoai đến mấy cũng chết thôi nào quay giúp anh là anh à, cởi à, chim không bấm nhé cầm cẩn thận run tay đấy lồng bay thông tuế này đi hảo Máu nhiều chưa kịp trốn nhá lao hết trên lông rồi ác thật đấy cởi à, bổi thì rất dễ đây anh em đây cởi như mình thì à, ra ngay con này thì mắc cánh rồi Ôi, con đi bẫy chim rồi lộ. Ở đâu? Là lẹn. Ừ. Bố gọi về tập ô tôi. À? Ừ. Tôi thì để khác. Đây. Ok. Rồi ok Chào anh em nhé, Anh em kết con bổi thì cứ liên hệ mình nhé.